đã có Sài Gòn rất nhỏ Ngập hương xưa nhỏ ngọt ngào Góc bình lặng mà xôn xao Nồng nàn yêu thương Ký ức Sài Gòn yêu thương Sài Gòn yêu Cớ riêng mình băn khoăn thổn thức Chút bâng quơ, chút nhớ, chút thương Chút nồng nàn hoa xưa vương vương đã có Sài Gòn Tết lòng Giọt sương len lói vào hồn Trăng từng cùng là hoa sữa Sài Gòn xuân yêu Hoa sữa Sài Gòn trong tôi Sài Gòn xuân đã có Sài Gòn rất nhỏ Ngập hương xưa nhỏ ngọt ngào Góc bình lặng mà xôn xao Nồng nàn yêu thương ký ức Sài Gòn yêu thương Sài Gòn yêu kế riêng mình băn khoăn thổn thức chút băng qua chút nhớ chút thương chút nồng nàn hoa xưa vương vương đã có Sài Gòn tết lòng giò sương len lói vào hồn trắng thương cùng là hoa xưa Sài Gòn xuân yêu hoa xưa Sài Gòn trong tối Sài Gòn xuân đã có Sài Gòn rất nhỏ ngập hương xưa nhỏ ngọt ngào góc bình lặng mà xôn xao nồng nàn yêu thương ký ức Sài Gòn yêu thương Sài Gòn yêu kết riêng mình băn khoăn thổn thức chút bâng quơ chút nhớ chút thương chút nồng nàn hoa xưa vương vương đã có Sài Gòn tết lòng giọt sương len lói vào hồn trăng từng cùng là hoa sữa Sài Gòn xuân yêu hoa sữa Sài Gòn trong tối Sài Gòn xuân cất riêng mình băn khoăn thổn thức chút bâng quơ chút nhớ chút thương chút nồng nàn hoa xưa vương vương đã có Sài Gòn Tết lòng Giò sương len lỏi vào hồn trang từng cùng là hoa sữa Sài Gòn xuân yêu Hoa sữa Sài Gòn trong tối Sài Gòn xuân